mẫu thiết kế, mẫu hiện đại rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà mình thì có một cái thang máy là trọng lượng là 500 kg và với ờ, thiết kế là lứng là lứng ngược nha quý vị với à, tặng full nội thất đầy đủ hết nha nhà mình thì có lên đến 4 à, phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh có phòng sông hơi phòng à, massage phòng tập kim nha quý vị và có khu vực sân thượng và phòng thờ ở bên trên nha quý anh chị bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được gia chủ là trang trí với những các cái cây xanh tạo cho bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị nhà mình thì nằm ngay trên trục đường của đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một cái hướng là hướng Tây hoặc là Tây Bắc nha Đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Thích Trạch Và căn nhà mình thì được nằm trên một con đường là một con đường rộng lên đến khoảng 6 à, mét Và một con đường thông Anh chị vừa ở vừa kinh doanh và buôn bán được nha quý vị Căn nhà mình đây thì à, anh chị có thể là vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online cũng như là mở tiệm nail spa thì à, đều tuyển được nha quý vị. Với căn nhà xây mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ à, năm 2022 thì đang được bên kênh nhà đất bên em với Chào một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương Thì uh, xíu nữa vào bên trong em sẽ bật mí cho cô chú anh chị khách hàng mình Cũng như là quý vị một cái giá cực kỳ là mềm mại luôn nha các em mọi người Và ở đây thì uh, chúng ta sẽ thấy này Cái con đường của căn nhà mình cũng như là rộng rãi và thoải mái nha quý anh chị Nhà mình thì uh, nằm ngay sát bên lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ nông Tây Một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ Công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị Và căn nhà này thì uh, anh chị cô chú mình mua thì uh, sẽ được gia chủ làm hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và với một căn nhà xây mới và có thang máy và đang có giá bán chỉ hơn 15 tỷ một xíu thôi nha quý vị và còn thương lượng nha. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với à, full nội thất đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Và con đường nhà mình thì một con đường rất là rộng và lớn nha mọi người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 Căn nhà này thì à, rất thích hợp cho những ai mua ở hoặc là mở văn phòng công ty hoặc là mua để cho thuê nha quý vị, mua để làm à, spa thì à, rất là tuyệt vời nha. Một căn nhà với nằm trên con đường thông và ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa cũng là chợ ảnh Đông Tây và cách công viên Lòng Hoa chợ Đông Tây tầm cỡ khoảng 300 m đi bộ mà thôi. Rất là gần nha quý vị. Và căn nhà này thì có sổ hồng riêng cũng là sổ đã hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi Một cô chú anh chị mình mua thì à, công chứng ngay trong ngày đều được nha Một căn nhà phải nói rất đẹp và tuyệt vời Full nội thất và thiết kế mới Mẫu này là mẫu nhà của cuối 2022 rồi Thì à, anh chị đang à, tìm kiếm một căn nhà đường thông và cũng như là ngay vị trí sát bên lại khu vực công viên làng hoa chợ Anh Đông Tây và mua để ở hoặc là mua để cho thuê mở phòng công ty. Đấy thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, khu vực lớp cửa à, chính của căn nhà thì sẽ được gia chủ thiết kế với bốn cánh làm những cái chất liệu là nhôm sinh pha kính cường lực này quý vị. Ở khu vực đây thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một khoảng không gian khu vực gara ô tô. Khoảng này thì gia đình mình chúng ta đậu được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ như quý vị. Và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái viên gạch kèm theo là những các cái dây dán tường. Bên trên thì chúng ta sẽ, sẽ có hệ thống là đèn led, đèn chùm, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Anh chị với à, đang có cái mức tầm tài chính khoảng à, trên dưới 15 tỷ thì à, gia đình chúng ta sở hữu ngay căn nhà này và cái giá này thì đang còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Không gian thiết kế phải nói là sang trọng và đẳng cấp nha. Nhà mình thì xây dựng là lửng ngược nha quý vị. Và trên khu vực tầng lửng thì à, chủ nhà đã thiết kế với một phòng ngủ rồi. Và bên dưới à, khu vực tầng trệt đây thì à, chủ nhà đã thiết kế với một không gian phòng khách và phòng bếp luôn. Thì bên trên tầng lửng chủ nhà đã thiết kế thành phòng ngủ. Tại vì cái không gian diện tích của căn nhà mình khá là rộng nên là chủ nhà sẽ thiết kế bên dưới luôn cho anh chị mình nha quý vị. Và bên dưới đây thì chúng ta sẽ có thang máy này cũng như là khu vực phòng vệ sinh bên dưới Khu vực đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, không gian phòng khách cũng như là phòng bếp ăn và khu vực nấu nướng đường sau của căn nhà mình. Đây với à, xây dựng thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị. Kết hợp với những các cái hệ thống đèn trùm đèn led và những các cái mảng xanh, cây xanh bên trong căn nhà mình tạo cho căn nhà rất là đẹp và sang trọng. Khu vực đường sau cuối của căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái giếng trời để lấy gió và lại ánh sáng như quý vị. Khu vực đường sau đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ là tặng tất cả nội thất luôn rồi. Một căn nhà chỉ việc là sách Bali về ở thôi, không cần phải sắm sửa nha quý vị. Và xây dựng với là lửng ngược và xây à, vuông rất là đẹp và tuyệt vời này quý vị. Căn nhà này thì đang được gia chủ chào với một cái giá bán cực kỳ là yêu thương. Chỉ với 15 à, tỷ hơn một xíu thôi thì xíu nữa em lên bên trên. Em sẽ bật cái giá mí để cho anh chị khách hàng cũng là xem và tham quan nha quý vị. Cũng là một căn nhà với cái giá cực kỳ là mềm mại thì ở à, cái giá này thì anh chị còn à, thương lượng trực tiếp với chính chủ nhá Đấy, và thương lượng mạnh luôn nha quý vị nếu anh chị khách hàng mình xem ưng thì à, sẽ được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng một cái giá tốt giá cực kỳ là mềm mại cho đại gia đình mình Đấy, và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà thì sẽ được gia chủ là full hết nội thất rồi và anh chị khách hàng mình chỉ mua và việc sách vali về ở thôi không cần phải dám sửa nha một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời không phải bàn vào đâu được nha quý vị và di chuyển khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng tầng lửng này trên phòng tầng lửng thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng ngủ và có một phòng vệ sinh ở bên trên khu vực tầng à, lửng rồi. Đấy, để thuận tiện cho gia đình mình chúng ta có người già thì à, thuận tiện ngủ ở bên trên tầng lửng dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Đây và chúng ta sẽ có giếng trời ở ngay khu vực cầu thang luôn Và có một cái giếng trời khu vực đường sau Nhà mình thì có lên đến hai giếng trời nha quý vị Và cửa sổ đường trước lấy gió và lại ánh sáng Rất là thoáng và mát nha quý vị Với căn nhà diện tích dài và thiết kế đẹp hợp lý, full nội thất cho anh chị mình. Anh chị chỉ mua và sách Bali về ở thôi, không cần phải sắm sửa luôn. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Không thể chê vào đâu được nha quý vị. Căn nhà phải nói là rất đẹp và sang trọng, đẳng cấp nằm trên ờ, địa bàn của ờ, quận Gò Vấp ngay sát bên nội khu vực làng hoa chạy Đông Tây và với căn nhà đẹp và full nội thất khá là tuyệt vời. Khu vực bên trên tầng lửng thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với những các cái giường, cái tủ và có kệ đế tivi cũng như là có ghế ngồi chơi, ngồi uống trà và nghỉ ngơi khu vực ở bên ngoài và có tủ luôn nha quý vị. Đấy, có à, tủ để à, những các cái đồ giày dép. Và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này. Đấy, với thiết kế rất là đẹp và full nội thất đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Căn nhà mình thì phải không chê vào đâu được rồi. Một căn nhà phải nói là tuyệt vời và căn nhà này thì đang được gia chủ chào một cái giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với giá là 15 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và còn thương lượng cho anh chị khách hàng mình cũng là quan tâm và thực sự thiện chí muốn mua thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và lên đến 4 lầu và có 4 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh, có phòng sông hơi, phòng massage, phòng tập kim và khu vực sân thượng trước sau. Đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi. Đấy và điều đặc biệt của căn nhà chúng ta thì có một cái thang máy trọng lượng là 500 kg thuận tiện cho lên xuống khoảng 6 người nha quý vị. Đấy, và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này Đấy, và có phòng vệ sinh bên trong, nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi. Căn nhà này thì um, gia đình mình mua ở hoặc là mua để cho thuê mở văn phòng công ty. Đấy, những cái căn nhà đẹp như thế này thì anh chị nên ở nha quý vị. Đấy, phải nói là rất tuyệt vời, khỏi phải chê vào đâu được. Gia đình mình chúng ta mua căn nhà này ở thì uh, phải nói là quá tuyệt vời luôn rồi một căn nhà nằm ngay sát bên lại khu vực công viên Lòng Hoa chạy nhanh Tây, ngay à, sát bên với lại khu vực ngã năm à, Gò Vấp, với ngay khu vực bệnh viện Hồng Đức và siêu thị Lotte. Ở trên trục đường Phan thì đang mở một cái um, siêu thị MH2 ở trên trục đường uh, Phan Huy Ích nha quý vị. Với uh, căn nhà mới đẹp và full nội thất nha. Đấy phải nói là quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy căn nhà này thì không thể chê vào đâu được nữa anh chị. Với giá bán cực kỳ là yêu thương cho khách hàng mình cũng như là quý vị để đủ với tất cả những các cái công năng và tiện ích bên trong. Đây có phòng à, tắm cũng như là phòng vệ sinh à, thư giãn khá là rộng và thoải mái này. Khu vực đường sau như quý vị. Đây phải nói là rất tuyệt vời rồi. Đấy, một căn nhà với xây dựng full nội thất rất là đẹp và sang trọng. Nằm trên à, khu vực địa bàn của quận Gò Vấp ngay trục đường à, à, Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với có 4 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh có phòng sông hơi, phòng massage, phòng tập gym và sân thượng trước sau nha. Và cùng em di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ tiếp theo cũng là phòng à, sông hơi và phòng tập gym, phòng massage nha quý vị. Đây và à, với xây dựng một trệt một lửng và bốn lầu. Đây khu vực đằng trước đây thì chúng ta sẽ có phòng sông hơi à, xin lỗi, phòng đằng trước đây thì gia đình mình chúng ta sẽ có phòng ngủ này. Đấy, và đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng sông hơi, phòng massage luôn. Và nội thất thì được gia chủ đã tặng full nội thất hết rồi anh chị mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi một căn nhà phải nói là quá đẹp không thể chê vào đâu được rồi để với cái giá bán cực kỳ là mềm mại nha quý vị và bên kênh nhà đất bên em thì đang còn rất là nhiều những căn nhà đẹp giá sẽ hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ và cũng như là những cái giá rất tốt cho anh chị khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư, mua kinh doanh, mua um, kiếm lời nha quý vị. Với cái giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương đang còn được uh, thương lượng trực tiếp với lại chính chủ nha quý vị. Căn nhà phải nói là tuyệt vời, rất đẹp mang phong cách mẫu 2022 và với căn nhà đầy đủ tất cả công năng và thiết kế bên trong quả là đỉnh luôn ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp nha quý vị. Anh chị chủ nhà này là kỹ sư mà. Đấy, kỹ sư. Đấy với đang trẻ, khoảng 30 à, đến 35 tuổi thôi mà xây lên một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời rồi. Có phòng sông hơi bên trong và nội thất full đầy đủ hết. Anh chị khách hàng mình chỉ mua và sách vali về ở thôi nha quý vị. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái sân thượng của căn nhà Đấy, và có bếp nấu nướng khu vực bên trên luôn này cho gia đình mình này một cái quầy bar ở trên đây Đấy, khu vực đây thì à, anh chị có thể là ngồi uống trà và ngắm cảnh các cái không cảnh thiên nhiên, ngắm cây xanh và những các cái thiên nhiên của căn nhà mình vào những cái lúc ngày à, nắng nha quý vị. Rất là đẹp. Bên trên thì à, chủ nhà trang trí với những các cái cây xanh tạo cho những các mảng xanh rất là tuyệt vời luôn. Đấy và đường sau thì chúng ta sẽ có cái sân phơi đường sau này quý vị. Đây khu vực đây thì chúng ta sẽ có sân phơi đường sau Quá là đẹp và tuyệt vời nha quý vị ơi. Với căn nhà chỉ có 15 tỷ 100 triệu đồng và còn thương lượng cho anh chị khách hàng mình quan tâm. Nếu à, gia đình khách hàng chúng ta quan tâm và thực sự thiện chiến mua thì xem được việc đồ này thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và bên em còn rất là nhiều những căn nhà đẹp và giá cả hợp lý, thương lượng trực tiếp chính chủ và những cái giá cực kỳ là mềm mại yêu thương còn à, giá tốt cho anh chị mình